Xin chào à, tất cả anh em Tôi đã mới à, nhập được một cái à, món đồ Một cái món đồ chơi tài xỉu Rất là mới Mà theo cái <clears throat> đánh giá của tôi và của rất nhiều người Là cái món đồ chơi này Thì đã được mọi chế tác qua Và chúng ta sử dụng mắt thường Để nhìn xuyên cái qua cái nắp tài xỉu thì cái món đồ chơi tài xỉu này tôi cũng chưa um, bỏ ra mà vẫn còn nguyên băng keo này dán rất là kỹ Đấy. hai lớp băng keo liền anh em nhé này băng keo trong này cả băng keo đỏ ở ngoài nữa thì bây giờ tôi uh, ờ, cũng tiện đây tôi sẽ khui ra và tôi sẽ test thử cho anh em xem trong cái bộ đồ chơi tài xỉu này nó có hiệu quả hay không cái này là tôi mới nhập ở bên Trung Quốc về thật sự là hàng mới nên cũng chưa dám bóc ra nghe nói là cái này mình có thể dùng mắt thường mình dùng mắt thường để nhìn xuyên qua cái nắp ấy xem cái sự thật của nó có đúng như những gì người ta giới thiệu với tôi hay không Đấy, anh em nhìn lại còn thêm một lớp à, giấy bọc bên trong này rất là kỹ nhé tôi cũng không tin là có thể dùng mắt thường để nhìn để xuyên qua cái nắp tài xỉu này nhưng mà hôm nay tôi sẽ để mọi người kiểm chứng đây nó đây anh em ạ đây đúng rồi cái này thì nhìn xuyên nắp tài xỉu được đấy chuẩn luôn 356 sáu đúng không anh em cái này thì công nhận tôi thừa nhận là nhìn xuyên nắp tài xỉu được 335 này đấy là cái ờ, clip này tôi làm chỉ là vui thế thôi đây là cái uh, thố bằng nhựa bán rất nhiều ở thị trường còn đây mới là cái sản phẩm tôi muốn giới thiệu với anh em nó là cọng cuộn đây anh em nhìn giống như một chiếc cống hoàn toàn bình thường cũng cuốn băng keo đây tôi cũng đã cuốn một lớp băng keo đây rồi đó nó hoàn toàn không phải là nắp camera cũng không phải là mắt nắp soi xuyên nếu như ờ, anh em đã biết nếu như sử dụng nắp camera thì tất nhiên là nó sẽ đưa vào nước thì nó sẽ bị ờ, cháy mắt bây giờ tôi sẽ đổ nước bên trong này và tôi kiểm chứng cho anh em xem nó hoàn toàn không phải là nắp camera nhé trong thời gian chờ để test cái nắp này thì tôi cũng test luôn hột dĩa đây hột thì nổi hột trợ chỉ cần khi vào chơi anh em chỉ đưa được mỗi cái nắp vào thôi và hột hay là dễ hoàn toàn bình thường Đó. tôi rửa qua qua cái nước uh, suối tiếp theo thì tôi sẽ thử qua cục hít này gọi là nam châm cho anh em khi sử dụng cái nắp này chúng ta chỉ cần đưa được một cái nắp vào và đưa cho người khác làm cái cũng được hoặc là anh em trực tiếp làm cái cũng được thì khi dùng mắt thường chúng ta có thể nhìn xuyên được nhìn xuyên qua cái nắp này và có thể nhìn thấy ít nhất là một con ở trong đó ở trong cái gì đây bây giờ cái nắp này tôi đã đổ nước bây giờ tôi sẽ chuyển ra ngoài Đấy nhá. anh em thừa, uh, phải thừa nhận với tôi một điều rằng nắp này không phải là nắp camera bởi vì tại sao nắp camera thì cho vào nước đồ điện đồ điện tử thì cho vào nước thì tất nhiên nó sẽ bị cháy điều đấy là một điều tất nhiên thứ hai nữa tôi thử bằng cục hít đây cục hít hột dĩa nắp hoàn toàn bình thường không cần phải hoàn toàn không có tăng tích gì cả đó khi vào chơi anh em chỉ cần đưa cái nắp thôi và nắp này đã được chúng tôi chế tác lại tôi xin nhắc lại đã được được chúng tôi chế tác lại một lần và khi chơi này chúng ta có thể nhìn thấy ít nhất là một con trong số này bởi vì anh em biết đấy trong tài xỉu chỉ cần đưa được chỉ cần nhìn thấy một hột thôi biết được một hột là chúng ta đã đánh cửa thắng của chúng ta đã lên đến 100% rồi không nói gì là 99% như thế này tôi nhìn thấy con ngũ đó khi nhìn thấy con ngũ thì tất nhiên mình có thể mình đánh chính cửa ngũ hoặc là đánh tài thêm tài cũng được không sao cả như bây giờ tôi cũng vẫn nhìn, vẫn nhìn thấy một con ngũ nhé tôi sẽ đánh chính cửa ngũ đó tôi không hề đặt vào tài nhưng mà tôi đánh chính cửa ngũ là tôi ăn nguyên chính cửa rồi chén này có thể là có con tứ và con nhất nếu như không chắc chắn tôi sẽ không đánh đó có con tứ luôn anh em này hai ba bốn này như chén này tất chắc chắn là vẫn có một con ngũ tôi sẽ đánh chính cửa ngũ tiếp đó hai ba năm xỉu mười chén này chắc chắn tôi khẳng định 100% là có một con lục anh em ạ đó một con lục và hai con nhất thì chén này tôi nhìn thấy có một con ngũ anh em ạ chắc chắn nó có một con ngũ một ba năm xỉu chín này chén này khó quá tôi bỏ Ờ, bão bão nhất à xin lỗi bão nhị ba con hai trận này chắc chắn có một con tam anh ạ tôi sẽ đánh chính cửa tam này đánh chính cửa tam luôn đó hai con tam liền như trận này là tôi ăn nhân đôi hai tam và một con nhị cách chơi rất đơn giản thôi chỉ cần anh em đưa được cái nắp này vào là cái cơ hội chiến thắng của anh em là rất là cao rồi anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua một trong hai số điện thoại trên nhé vừa là số điện thoại à, để anh em liên hệ trực tiếp vừa là số Zalo bên tôi là chuyên cung cấp những đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa những đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất 2020 này và trên thị trường bây giờ cũng rất nhiều bán rất nhiều những cái bộ đồ chơi tài xỉu khác nhau nhưng quan trọng là những cái đồ chơi đó nó có tang hay không tang nếu anh em muốn sở hữu muốn mua những cái bộ đồ chơi tài xỉu để đánh tài xỉu bịp ở các sòng tài xỉu ấy. mà không tang thì hãy liên hệ với tôi qua một trong hai số điện thoại trên